Mến chào cả nhà nha Hôm nay à, mình à, chia sẻ với cả nhà là cảnh à, làm lộ nông thôn nha cả nhà thì mời cả nhà đi theo mình qua bên phía sau mình đó để coi mấy anh này đổ lộ nha rồi giờ mời cả nhà cùng mình đi xem đổ lộ rồi đi coi đổ lộ nha cả nhà công trình à, lộ nông thôn đó hồi sáng thì mình có chia sẻ đến cả nhà là một cái video là cát đá lên rồi giờ đổ lộ mấy anh đang xúc à, cát đá ha để à, đổ vô cối thì mình qua đây mình quay video mình chia sẻ cho mấy anh chị coi cho vui nha vô đá vô cối Ô, chào coi đó lẹ lẹ đi lẹ lẹ đi chiến đi chiến đi lỗ này hai ngàn mét hồi sáng mình có chia sẻ cả nhà là cúc ờ, này nè thổ lộ thì ờ, để ờ, mình quay cái video mình chia sẻ cả nhà coi nha đây cái máy nè đổ xi măng vô xi măng quay xi măng cắt ra làm hai cắt khúc khúc này nửa bao gì nè anh đừng khói anh đổ vô ha à, chỗ nó mắc kẹt thôi chiếc đi chiếc đi hai xe luôn hai xe luôn chào cái đó <laughs> vui không cả nhà chạy đó, chạy vui nha ơi. Ừ chạy ra chạy ra chạy xe gò luôn đẩy bằng xe gò nha đẩy bằng xe gò nè rồi rồi rồi đổ uh, thuốc đằng kia đó cả nhà ở đây đóng đáo quá trời luôn làm cũng nhanh quá nè đá người xúc đá người bỏ cát bỏ xi măng vô ha để trộn có cái máy đê máy chạy á cái máy để trước cái cối đó chạy ra chạy tấp nập luôn bây giờ mời cả nhà đi à, đằng kia nha đi cúc à, đằng à, đổ đằng đó đó ở đây là bắt cái dán anh đi đó nông thôn nha coi anh này anh chạy đẩy để xe bùa đi ra đó. rồi hai cái cây này là cầm hai bên để à, đổ vô nè để làm cái đường để đổ vô rồi ở đây là ở dưới này có lót sắt ha lót sắt lót lót dĩ nè nó làm cái đường rầy để à, cho xe nó đi xe nó chạy ở đây là cái cống nha đó cái cống nè bây giờ là đổ ngang cái cống này luôn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 lúc đó thì cán xong rồi Giờ đổ vô nè này đổ vô là chỉ có cào ra đổ vô là chỉ có cào ra thôi cào ra là bằng đó gạch cái miếng gì đây làm à, rất là chuyên nghiệp luôn nha đổ lộ rất là chuyên nghiệp chứ ấp đấy mình hư lộ thì cũng chịu thằng xã nói hư lộ nhà nước là bay xuống thả ra cho nó mặn cái này là năm một ngàn à, nhiêu nhiêu nhiêu mét lỗ anh ha ngàn mấy trăm anh anh à? ngàn năm trăm mét ngàn năm trăm mét lỗ bê tông 10 ngang à, một mét năm này là của xã Tân Đức ấp Tân Hiệp xã Tân Đức Cần Giờ chú Mỹ chú Mỹ à chú Mỹ đâu bỏ nó rồi qua vàng á đẩy xe Tân Đức là bỏ nó lợi Tân Đức dắt với thằng lợi á đỏ không đủ chất lượng không không nó, cái lỗ cũ rồi đi xịt nữa đổ à, bằng máy chọn à, à, kiểu này cũng rất là nhanh có xe gùa đẩy hai chiếc xe gùa đẩy đẩy ra cán ra dân à, dân giám sát phải không hư nhà nước sửa hả cái này à, là làm gì đây là chất lượng rồi bốn táo thì lâu bốn táo là không đó nhờ tổ chính xác hay là cứ ăn với bên bên làm dưới đây là cắt ruộng hả con nó làm bốn tám thì bốn tám không đổi đổi một, một dĩ là cắt một một miếng này miếng đa này ra lộ này à, để à, đi tới đi lui cho thuận tiện à, của, của anh chị xưa ở đây đâu có lộ đâu lộ đất không mới làm đây nè thì cái khúc chỗ mình đang quay ở đây là khúc đất không có lộ giờ mới đổ lộ mới làm lộ dân đây bà con ta mừng lắm có lộ để uh, giao thông mình đi tới đi lui này cho nó thông thương cho nó thuận tiện loại này mình chia sẻ đến ờ, cả nhà chút xíu nữa nha rất là vui luôn đấy hồi ờ, mình quay lại đây mình quay hồi mình lại đây mình ờ, quá trời cái vườn chỗ này mát luôn cả nhà ơi nhào hồi lúc trước là người ta mua nhào này à, nhiều lắm bây giờ không thấy mua trồng rồi nè trái rồi nè trái quá trời trái luôn mà không thấy mua nhào mua cũng mấy ký mấy mấy ngàn à, bảy tám ngàn một ký lô á nhưng mà giờ thì ta không mua tách nập luôn tách nập luôn đổ vô cối để uh, trộn làm lợn ha thì ờ, hết khúc này rồi ờ, tới đằng kia thì mình tiếp tục mình chia sẻ đến cả nhà nha mình chia sẻ phút đằng đằng cầu đẳng cho hết luôn cái ghê <coughs> làm lộ vui lắm á cả nhà Đó. nghĩ là mỗi người mỗi chiếc xe rùa nha hai người hai chiếc còn đây chiếc xe rùa nữa mà bỏ ngang không ai đẩy vâng bụi quá bay quá rồi như vậy là mình chia sẻ đến ờ, cả nhà ờ, làm lộ nông thôn tới đây là hết nha ờ, mình hẹn gặp lại với cô chú anh chị video tiếp theo nha